chuyên mục cập nhật thông tin cho mọi người. Chắc hẳn các bạn đã nghe đến câu chuyện Dior Sauvage và rất nhiều các thương hiệu khác trong vòng 1-2 năm gần đây đã thực hiện cái việc là review vào chai nước hoa cũ. Có nghĩa rằng là người ta sẽ bán những cái chai có size lớn, không có vòi xịt nhưng các bạn có thể sử dụng để bơm ngược nước hoa lại vào những cái chai cũ của bạn. Tất nhiên thì ờ, các thương hiệu mới bắt đầu dần dần triển khai cái vấn đề này. Và đặc biệt là ở chai Dior Sauvage, một trong những chai rất nổi tiếng nó đã cho thực hiện ở những chai 30ml và chai 100ml. Ở đây là chai 200ml thì lại không thực hiện được. Bên cạnh đó các thương hiệu khác như là Kilion hay là Sovoluton, uh, Quid, Aventus hay là Le Labo thì họ cũng đã có những cái size lớn và có thể hỗ trợ các bạn ra tận nơi cầm chai nước hoa đó ra và để lại. Đây là sự đánh dấu cái cuộc cách mạng xanh ở trong nước hoa. Có nghĩa rằng là các bạn không cần vứt chai nước hoa này đi mỗi khi nó hết mà các bạn có thể tái chế nó lại và tương lai thì các nhà hương dần dần người ta sẽ sử dụng cái công nghệ này và công nghệ này nó có tên là Techniblast và cái chai refill khi cắm vào đầy là có thể hoàn toàn dứt